bay ra. Trích lời Menzi Chúng tôi nợ họ một món nợ biết ơn vì điều này. Sự thật là tất cả chúng ta đều là nạn nhân, nhưng câu chuyện này sẽ khiến chúng ta trở thành người. Chiến thắng Nếu tôi đã học được bất cứ điều gì từ tình huống này, đó là tiếp tục chiến đấu cho đến khi chúng tôi giành chiến thắng. Bởi vì, đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta giành lại tự do, đòi lại nền dân chủ và đấu tranh cho những gì là đúng đắn tôi chưa bao giờ lạc quan về tầm nhìn của Vaita như ngày hôm nay. Tôi biết rằng chúng tôi sẽ chinh phục tầm nhìn này với niềm tự hào và sự ủng hộ đông đảo cộng đồng toàn cầu. Và ai biết được, nếu những hoàn cảnh và thách thức này không được Chúa đặt trên con đường của chúng ta, để xem liệu chúng ta có thực sự sẵn sàng và xứng đáng với sự nghiệp gia tăng thịnh vượng toàn cầu hay không. Lời nhắn của tôi cho bạn tối nay rất đơn giản. Tôi sẽ đứng lên cho bạn tôi sẽ chiến đấu cho bạn, và với sự giúp đỡ của Chúa, tôi sẽ giành chiến thắng cho bạn. Cuộc chiến tư Pháp mới bắt đầu. Vào thứ hai ngày 21 tháng 2 lúc 10 giờ 30 sáng tại Place Poulet, tại Cung điện Công lý Brussels, phiên tòa bắt đầu lúc 11 giờ sáng tại tòa nhà Montesquieu, 13 Due Quarterbrass. Chân lý chắc chắn chiến thắng, vai ra là chân lý, và cái thiện sẽ chiến thắng cái ác.